trứng nông rất ngon Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Wish Bây giờ cá giữ ở số 61 đường Đằng Dung, Quảng Dung Tại vì là tại sao cá đến ở đây? Vì ở đây có bánh mì rất ngon và đặc biệt là bánh mì tên là bánh mì chấm nông dân hạt tên là bánh mì 61 đây tăng tăng tăng tăng nem à nem à cho một cái bánh mì này bánh mì bánh mì nem đặc, đặc trưng ở đây dạ, à đặc trưng đặc trưng sau này là bánh mì trứng chấm gà xé trứng con lòng đào làm cái ờ, bao nhiêu tiền 22 ngàn wow quá rẻ rẻ bất ngờ Em em ờ, không thích cay nè em không thích cái gì cay cay cay à em ờ, tự nhiên không thích cay em không thích cay thế là chấm non à? trứng non trứng này là cái bụng con gà đó ừ. bổ ra nó nằm trong bụng nó chưa kịp chào đời ừ. <laughs> Thì ai à? Ai nấu? Ai làm à? Chị à? Mua ta. Mua. À mua hả? Mua. Trời rồi. Yeah! bán rộng nhiều nhưng cũng đang hai mà ta bán rẻ thôi người ta. Bánh mì, gà xé, trứng non Gà xé trứng non lòng đào. Lòng đào á. Gà xé trứng non lòng đào. Gà xé bánh mì cá sẽ chúng nồng làm gạo đào. Ờ, làm đào giỏi quá <laughs> ngon ngon ngon súp này là cái gì súp này là rất ngon này sốt này rất ngon à? nước tương nước tương hả yeah. Ừ Nước cái sốt này nước sốt lấy cái cái cái cái mayonnaise ba tơi lấy Ừ. cái này ra để cho nó cái được này cái này ngon này Đó cho nên là cái này ngon Đây đây đây là quay này nè súp tay gì ạ Cái này là cái này mà dành cho baby không ăn ớt Trong đây có ớt Trong chai cho em bé Nè nè này có nhiều đồ ăn à thử quá thử yeah. 맛이 들어 mà ê, chắc chắn này. cái này là kiểu là người nước ngoài đó. cho nên là bây giờ rất rất ngon này. chấm nôm chấm nôm oh, chấm nôm rất ngon cái này là có thể ờ, tập nước tương nè gặp nước tương nè chấm nước tương nem chấm nông có vị giống như sốt nước tương nè bánh mì này có cà phê không? Ôi, cái này cái gì? Bể à? Trứng ngon à? Trứng ngon Trứng ngon biên tường <laughs> nè cũng cố nè tối nè tối và rau nè lá tom gà lẻo nè là có pate và sốt mayonnaise nè bác uống vợ chồng uống cái này là vị rất mặn nên rất ngon tao là ăn em nướng ừ, ừ ăn đi ủng hộ con ở 30 là không lấy đặc điểm tại ở bên mình này thì là dự tính hơi hơi cổ mười á tại vì là đồ ăn này chim chim non là cổ mười và khó ăn nhưng cái là ăn đốt nhãn đó. ngon nè không có mùi tôi nghĩ là các cái là sốt mayonnaise và trứng nông là rất rất hợp nhau sao con nhưng sự thật là bên nhập bản chắc là không có trứng non khi ăn trứng non thì mình hơi sợ đấy nhưng không sao đâu chứ thôi mình làm lòng đào nó không có bị khô nó ờ. sợ sợ sợ sợ sợ sợ béo <laughs> dạ sợ sợ béo sợ sợ béo dạ. béo tái ông ngon nữa ngon ờ. à. và suốt ngày sử dụng nước tương này nên học hỏi người Nhật Bản nha người ơi mọi người biết bánh mì 611 không? Nếu chưa ăn bánh mì này thì hãy ăn thử nha Mong đã xem chương trình này Và nếu thích video này thì hãy like, share và subscribe nha Bye bye! Yeah. Dạ. Cái này ngon nha thiệt thiệt. sang có anh đào sang sang cô anh đào <laughs> cảm ơn chị cảm ơn chị